dữ không mà em dữ nó ổn chứ bữa tiền mà rồi chị hai là rửa ta làm được á muốn rồi người ta ở vậy ở đúng với anh <laughs> người ta làm được mình làm được không nhưng mà á có làm lấy vô này đi đâu đi rồi đi đâu đi rồi hậu quả rồi mà nó chưa lỏng vô vô vô để mốt đâu <laughs> Còn này nó nuôi con hơi nhiều giống nữ mẫn con đâu nữa Mày giống không có vợ đẻ nuôi hai đứa rồi thôi chứ là nhiều đâu ra trốn đi vợ hết nói hôi gượng chứ nó trời mệt quá ờ à, nó thấy anh tới tấp nập kìa nói chuyện